Về một dự án khác thường có thể giải quyết một số vấn đề về giao thông và lưu lượng hành khách ở vùng Leningrad. Vận chuyển theo chuỗi có thể xuất hiện ở khu vực thứ 47 để cho phép dỡ bỏ đường cao tốc và giảm thời gian di chuyển đến ga tàu điện ngầm gần nhất ở Murina, Novi, Debiatkino. Tôi e rằng với cái tên vận chuyển chuỗi, hầu hết chúng tôi không quen thuộc ở Nga. Nếu nói một cách đơn giản, thì đây là những chiếc ô tô di chuyển phía trên mặt đất, dọc theo các đường ray dây mảnh kéo dài giữa các giá đỡ. Chính quyền khu vực đã nghiên cứu chi tiết và tính dự toán. Những tuyến đường nào được đề xuất cho dự án thí điểm, công tác chuẩn bị như thế nào? Một buổi sáng điển hình ở Murino ra khỏi thành phố vệ tinh xanh Petersburg trong giờ cao điểm không dễ dàng gì khi phải xếp hàng tại các bến xe buýt và lối vào tàu điện ngầm hàng ngày vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tôi đi trên xe buýt nhỏ vào buổi sáng, có một hàng dài xếp hàng và cả tắc đường. Từ đằng kia, ngay bên kia cầu, qua Ota đến ga tàu điện ngầm. Có vẻ như khoảng cách đi rất gần, nhưng vì tắc đường nên mất rất nhiều thời gian. Các chuyên gia cảnh báo, cơ sở hạ tầng đường bộ không theo kịp sự phát triển của các tòa nhà mới và dòng người ngày càng tăng hàng năm. Nếu không có gì được thực hiện để cải tổ, mọi thứ sẽ kết thúc trong một sự sụp đổ về giao thông. Tắc nghẽn quái dị và điên rồ, người dân đi làm về, đứng im một cách nhàn rỗi ở các ngã tư và kẹt xe. Chà, họ nhàn rỗi trong một giờ trong những vụ tắc đường này. Hàng giờ họ chỉ đứng im, đứng im, nhàn rỗi. Vâng, thực sự không có cách nào khác. Một lối thoát không theo tiêu chuẩn thông thường đã được các kỹ sư Belarus đề xuất để khắc phục ùn tắc giao thông bằng các đường trên cao. Cái gọi là vận chuyển theo chuỗi sẽ giúp ích trong việc này. Họ đã nói về công nghệ này trong hai thập kỷ. Nhưng họ thực sự đã bắt đầu sử dụng nó vài năm trước. Các đường thử nghiệm đã được xây dựng ở Minsk và Dubai. Bề ngoài mọi thứ giống như trước cáp treo, nhưng có sự khác biệt đáng kể về kỹ thuật. Chúng tôi có một đường ray, trên một đường ray thép, dọc theo đó phương tiện di chuyển, di chuyển trên các bánh xe thép. Chúng tôi gọi phương tiện giao thông đó là Unimobile. Chúng có thể có cả vận tải hành khách và hàng hóa. Chúng có vận tốc 150 km h vận chuyển khá thoải mái, nó không có người lái, di chuyển ở chế độ tự động. Viễn cảnh về một chuyến đi đến tàu điện ngầm dễ dàng mà không bị tắc đường, người dân toàn quận Sevolos rất vui mừng. Nhưng cho đến nay, họ hầu như không tin vào tính khả thi của dự án. Tốt tốt, bằng đường trên không, tại sao không? Tiết kiệm thời gian. Tuyệt vời, miễn sao vận chuyển này không rơi. Tuyệt vời, tôi chắc chắn muốn đi xe. Nó có vẻ thú vị đối với tôi, nhưng nó thực tế như thế nào thì tôi không rõ lắm bởi vì chúng tôi đã nói về thực tế là sẽ có một số loại xe điện và xe buýt điện, một số loại khác. Tôi cũng sống ở đây lâu rồi, nhưng tôi không biết trong 10 năm nữa họ sẽ thực hiện lời hứa xây dựng xe điện ra sao. Nhưng chính trong chính quyền của vùng Leningrad, các chủ tịch của Ủy ban Giao thông Vận tải đã lấy cảm hứng nghiêm túc từ dự án. Họ đã đến Minsk và đảm bảo rằng các công nghệ dây thực sự hoạt động. Các quan chức lưu ý về tốc độ, tính thân thiện với môi trường và quan trọng là hiệu quả chi phí của việc vận tải như vậy. Họ đảm bảo rằng nó rẻ hơn nhiều so với việc xây dựng các nút giao thông đường bộ, không cần phải tốn kém đất đai để xây dựng. Nghĩa là bạn chỉ cần một diện tích nhỏ để đặt trụ đỡ. Những trụ đỡ có thể được đặt cách xa nhau, và bạn có thể vượt qua các rào cản nước. Bạn có thể vượt qua các cơ sở hạ tầng mà việc loại bỏ chúng rất tốn kém, chẳng hạn như một đường ống dẫn dầu hoặc khí đốt. Đặc biệt nếu nó có một tiết diện khá lớn, bạn cần phải nỗ lực rất nhiều và chi rất nhiều tiền cho nó. Hai tuyến vận tải chuỗi thí điểm đang được thảo luận trong khu vực, chưa có thông tin cụ thể về chiều dài, số lượng trạm và chi phí ước tính của chúng. 1. Tuyến du lịch đến pháo đài Orsek 2. Đến nối làng Kariki, Novoye, Debyatkino và Murino, nghĩa là cư dân của các tòa nhà mới sẽ có thể đến tàu điện ngầm bằng đường trên cao, tránh tắc đường. Người điều hướng cho biết, từ 9 giờ mới vào giờ cao điểm, đi xe buýt đến ga tàu điện ngầm gần nhất mất khoảng 1 giờ. Các kỹ sư Belarus hứa hẹn sẽ rút ngắn quãng đường đi làm và về nhà của cư dân nhờ có đường ray dây, có thể đến tàu điện ngầm chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, một số chuyên gia trong lĩnh vực vận tải nghi ngờ tính hiệu quả của chính khái niệm vận chuyển đó. Ví dụ, neo hỗ trợ trên một nền móng chịu lực cao nên có thể rất tốn kém, cũng không rõ đường ray sẽ có giá bao nhiêu. Chính xác thì họ sẽ nâng người lên độ cao cần thiết như thế nào và cuối cùng là họ ổn định như thế nào trước sự thay đổi của thời tiết. Rơ móc gắn nó ổn định như thế nào với gió bên. Bạn cần tính toán áp suất động và xem độ ổn định của ngàm. 1 nhân 2 của 150 km h Tôi nghi lắm, tôi rất rất nghi ngờ. Nhiều chuyên gia cũng không tin tưởng vào thực tế rằng mặc dù có những điểm cộng vững chắc nhưng công nghệ này không được sử dụng rộng rãi ở bất kỳ đâu trên thế giới, cho đến nay mới chỉ có các bản trình diễn. Điều đáng báo động là không có hệ thống nào như vậy được sử dụng. Vâng, một số yếu tố của hệ thống này đã được xây dựng ở gần Min, các tiểu vương quốc Ả Rập, ở Leningrad không có hệ thống như vậy, không có hệ thống như vậy. Không ai biết các nhà phát triển đang có các cuộc đàm phán. Việc giới thiệu công nghệ đang được tiến hành trên khắp thế giới. Các nhà xây dựng đã hoàn thành một dự án thương mại ở Minsk. Nhưng câu hỏi vẫn còn, nếu tuyến đường dây thực sự xuất hiện ở Murino và những con đường đó giải tỏa ủn tắc giao thông từ ô tô, chúng có thể biến thành tắc người. Mặc dù thực tế là vào giờ cao điểm, tàu điện ngầm địa phương không quá đông đúc. Tại ga tàu điện ngầm Depyat. Kana không đến mức là chật như nêm. Bây giờ để có chỗ đứng trong một đám đông, bạn chỉ cần phải có trật tự. Vâng, thực tế là chúng tôi được vận chuyển nhanh hơn, chúng tôi chỉ đứng chờ lâu hơn ở lối vào. Và một lần nữa, hãy cùng chúng tôi xem xét tình huống này một cách tỉnh táo hơn. Chúng tôi có một tuyến đường sắt, có nhà ga Labriki, Vâng, tốt. Vâng, tàu điện ngầm có thể dễ dàng hơn và đáng tin cậy hơn, di chuyển nhanh hơn. Đi tàu từ Labriki đến ga tàu điện ngầm Debyakino mất vài phút, nhưng khoảng cách giữa các chuyến tàu kéo dài hơn nửa giờ. Để có thể bổ sung thêm các chuyến tàu, chính quyền khu vực sẽ phải thương lượng với đường sắt Nga một đề xuất khác để đi theo con đường của Moscow và xây dựng thêm đường ray đơn. Nó thực sự rất tốn kém. Tuy nhiên, các công nghệ chuỗi cũng có những người ủng hộ chúng. Arseny Mitko đã thực hiện một cuộc kiểm tra phương tiện giao thông mới ở các vùng cực của Nga. Ông cho rằng địa hình của Murino và các khu vực xung quanh phù hợp với tuyến đường thí điểm. Địa hình ở đây rất quanh co và phức tạp, vì vậy nếu các trạm dịch vụ ở nhiều độ cao khác nhau được xây dựng nhưng phương tiện di động được sử dụng ở mức độ đường thẳng hoặc với một độ dốc nhỏ thì dự án có quyền tồn tại. Hiện khu vực đang làm việc trên một thỏa thuận nhượng quyền về phương án thí điểm tuyến đường. Các chuyên gia đang tính toán dự toán và cùng chủ đầu tư lập mô hình thiết kế cho chính quyền khu vực. Bất chấp mọi thứ, họ tin tưởng vào triển vọng của nó, có thể xuất hiện một tuyến vận tải của Nga tại Morino và từ đó họ đã có thể nghĩ về các tuyến đường dài hơn. Trước khi có thể được xây dựng trên một khoảng cách dài, tất nhiên chúng ta sẽ bắt đầu với thực nghiệm ở một mức độ quy mô vừa phải. Chúng tôi xem nó hoạt động như thế nào. Chúng ta sẽ xem xét tính cạnh tranh. Như bạn đã nói, rất đúng, về giá vé thế nào. Nếu nó cạnh tranh và có thể so sánh được với xe buýt, thì có thể nó sẽ là một phương thức vận tải công cộng tuyệt vời. Nếu thí điểm thành công, các tuyến đường sau này có thể được đặt ở các khu vực khác của các tòa nhà mới, chẳng hạn như ở Kutrovo, ở Kutrovo Plaza. Mặc dù thậm chí chưa có thời hạn để bắt đầu xây dựng vận chuyển chuỗi, nhưng có khả năng là vào thời điểm hoàn thành, dân số của Murino sẽ tăng thêm hai lần nữa.